Nick bạn tên là Nguyễn Mạnh Dũng hỏi rằng Kính chào Thầy, vợ chồng con có dự định sẽ xây nhà vào năm tới nhưng con chưa biết phải chọn hướng nhà như thế nào, chọn thời điểm nào trong năm để làm nhà và phải làm những nghi lễ ra sao để mọi chuyện được ổn thỏa, suôn sẻ. Thầy cho con hỏi trước khi xây nhà gia đình con nên làm gì để việc xây nhà được suôn sẻ nhất ạ? À? Xin Thầy chỉ dạy cho con. Tức là bạn Mạnh Dũng này muốn hỏi Thầy về phong thủy này, rồi tuổi tác đây nha chúng ta cũng vẫn nặng cái này lắm đấy nha nha chọn hướng nhà thế nào và thời điểm nào trong năm để mà làm nha rồi khi làm thì phải làm lễ gì đó thì thưa đại chúng với tư cách là người đệ tử phật thì chúng ta phải hiểu và trả lời câu hỏi này thế nào nha. thứ nhất ý, là chúng ta nói rất rõ đã là đệ tử phật thì không đặt nặng về ngày giờ tháng năm cho đến tuổi tác, không đặt nặng về phương hướng và phong thủy, không đặt nặng. Bây giờ các nhà phong thủy thì họ đưa ra nhiều cái lý thuyết lắm, thưa đại chúng. Và họ cũng còn đang tranh luận với nhau cái chữ phong thủy là cái gì, nghe không? À, phong thủy là gió với nước, hay phong thủy là, là phong bao, là nguyên thủy, tức là bao bọc những yếu tố nguyên thủy ban đầu nhiều cách họ tranh luận với nhau rồi đưa ra nhiều trường phái không? phong thủy nào là bát trạch phong thủy nào là loan đầu phong thủy nào là mệnh lý phong thủy nào là chú thuật phong thủy nhiều thứ lắm xem tướng xem số đủ thứ thế thì ở đây thầy nói là chúng ta biết rồi chúng ta chỉ nhớ thế này này phật dạy chúng ta có chính báo và y báo y báo nó sẽ theo chính báo chính báo là là gốc là động cơ là chủ động y báo là cái phụ thuộc đi theo chính báo tốt thì y báo sẽ tốt chính báo tốt thì y báo sẽ tốt nha đấy là rõ ràng cho nên đã là phật tử không đặt nặng cái chuyện kia phong thủy nó cũng là y báo của mình thôi phải không cho đến hướng nhà như thế nào cũng là những cái bên ngoài nhá cho nên phật tử chúng ta chỉ lo nhất cho mình ấy là mình có phúc báu hay không à, phúc báu đầy đủ hay chưa nhé thôi nhà cái, cái lo phúc báu là cái quan trọng hơn chứ no xem hướng nhà no xem ngày giờ tháng năm rất vất vả rồi mượn tuổi mượn tác nhiều cái lắm nó sinh ra rất nhiều chuyện À, phải đi mượn tuổi đứng tên mượn tuổi khấn ờ, chủ nhà là cái ông này cơ thế mai mốt mà mượn cái tuổi cái ông này ông lại ừ, chết lăn quay ra rồi thì làm nào lúc ý lấy đâu ra mà đòi lại tuổi của ông ấy mà giả lại được ông chết rồi giả lại làm sao đấy thưa đại chúng khi làm lễ đồng thổ mượn tuổi ông này mai mốt ông bị chết đột ngột thì là biết đâu mà ông đòi lại khó lắm đấy thưa đại chúng phức tạp rất mệt đấy cho thầy nói là cái anh này nó đẻ ra rất nhiều thứ phức tạp dối hết cuộc sống lên cho nên mà cái khoa phong thủy giờ thì nhiều chuyện bày ra họ bày ra họ bảo họ có thể đặt cái này làm hỏng cái nhà mình đặt cái kia là vợ chồng tan nát ờ, đặt cái cái chum nước ở chỗ này là nhà này coi như là con cái hư hỏng hết ờ, đặt cái két tiền ở chỗ này là lộc vào nhà họ làm như thật ý thưa đại chúng ừ, khiếp lắm cho nên thầy nói đọc vào cái sách phong thủy là nó bán đầy hết cả các tiệm sách hiệu sách ấy. nhưng mà chúng ta mê lắm vì ai cũng nghĩ phong thủy hay quá nó đem lại cho mình nhiều lợi ích quá mê vì lòng tham đấy thưa đại chúng nó kích vào cái lòng tham của chúng ta thôi ừ. thưa đại chúng cho nên ấy, với tư cách người đệ tử phật chúng ta không đặt nặng cái này cái người mày bắc này chẳng hạn cái mùa nào là mùa ít mưa là cái mùa xây dựng vào tháng 8, tháng 9 này là cái tháng xây dựng đấy khai móng vào đấy mà làm và chứ còn tháng 5, tháng 6 nó mưa bão thế mà khai móng thì nó không hợp thời không hợp thời đó đây thì nói chung thế còn tuổi tác thì đủ tiền và đủ sức khỏe mọi cái tốt đẹp thì ta khởi công ta xây dựng đấy có trường hợp mà vợ chừa không động thổ xây nhà được sợ thế là đi nạo thai bắt con nạo thai đến lúc cái vòng nó về nó báo oán đấy oán rồi đấy toàn là nghe những cái linh tinh cả nên cho nên Phật dạy nhá, đã là đệ tử Phật này không đặt nặng ngày giờ tháng năm, tuổi tác không đặt nặng, không đặt nặng nhé, không sợ kim lâu, kim liếc gì cả, nghe không? Không đặt nặng cái hướng. Tất nhiên, không ai dạy gì mà nhà làm lại quay mặt vào hướng núi cả, ngay núi mà quay mặt vào núi, phải quay ra, lưng nhà tựa vào núi cho nó thoáng đãng. Đằng trước có sông, có ao thì quay ra ngoài đấy cho nó mát nghe không cái đấy là cái rất tự nhiên chẳng phải xem phong thủy gì cả cái đấy là ai cũng hiểu được đừng đặt nhà sát bờ sông rồi mai mốt nó lở bờ nó đổ hết xuống sông á nó như cái sông vàm nao ờ, mấy chục mấy lóc nhà đổ hết thế phải chỗ nào nó vững chắc chúng ta đặt cái móng nhà nha còn hướng thì hướng nào mát mẻ đón được gió mát mẻ ờ, phong quang thì ta quay về hướng đấy rất dễ thưa đại chúng đấy thầy làm cái chùa này cũng thế đấy chả cần phải đặt gì cả hướng đằng trước chùa mình có sông có biển mát quay về hướng đấy đó thế thôi đơn giản thế mà rồi mọi người đến vẫn vui vẻ chứ thầy có xem hướng xem quái gì đâu nghe không nhá cho nên cái này thì là đề từ phật đấy hôm nay thầy nói cái này dài một chút đấy là chúng ta không đặt nặng chuyện ngày giờ tuổi tác tháng năm nghe không phù hợp là làm không kể là 43 tuổi hay 53 tuổi gì cả. Phải mà quan trọng nhất là gì ta tích lũy phúc báu đi chịu khó tích lũy phúc báu nha chăm chỉ chuẩn bị làm đại sự việc lớn thì trước đó phải tích lũy phúc báu cho thật nhiều à, vì thầy, thầy nói làm nhà là mình sẽ hưởng thọ hưởng thọ cái nhà đấy à, hưởng dụng là mình sẽ suy hao phước báu khi ta hưởng nó mất phước đi chứ bây giờ đang ở cái nhà lụp sụp cất cái nhà to lên đẹp ở là ta được sung sướng hơn này mát mẻ hơn này sang hơn này thế là ta được hưởng phước đấy hưởng phước thì phải hết phước đi ừ, cho nên thầy nói là phước của mình ấy mà bằng thầy lấy ví dụ như bằng cái cái chén này mà ta đòi làm cái công trình nó bằng cái cốc thế này thì là ta làm xong là ta gặp hạn luôn đấy gặp hạn luôn vì hết phước rồi thế còn phước của ta mà bằng cái này ta chỉ làm cái bằng cái chén này bé bé này thôi thì làm xong không vấn đề gì cả nghe không làm xong vẫn vui vẻ đâu đấy ổn nên cho nên làm nhà xong có người không ở được có người không được ở luôn không ở được nghĩa là làm xong thì vợ chồng lủng củng là à, chia tay không ở nữa còn không được ở nghĩa là làm xong là chết luôn đó hết phước đấy, mới chỉ làm xong nên chưa gọi chưa khánh thành có khi cũng chết rồi đấy chuẩn bị dùng phước nó đã hết đến như vậy đến thế này chúng sợ thế đấy là cái lý của nó đấy nhé cho nên trước khi làm việc lớn chúng ta phải tích lũy phước báu cho thật nhiều nghe không làm phước tích lũy phước báu thật nhiều cho thầy nhé còn nghi lễ làm nhà đồng thổ nó cũng đơn giản thôi các thầy ừ, hướng dẫn cho được nghe không ta phải bạch lên phật cần cáo thần linh các cái việc đó ừ, là cái việc bình thường chùa vẫn làm các phật tử cũng biết rồi nhé nhưng mà cái quan trọng nhất là lo tích lũy phước báu cho mình cái đó là cái mà quan trọng nhất thì ta lại không quan tâm ta cứ quan tâm những cái vớ vẩn kia mà làm khổ mình rất nhiều thầy cũng đã đi xem đấy có những anh phong thủy đặt cái la bàn mà lệch một tí thì cũng không được một tí là nó sang cái sơn hướng khác rồi thế là chết rồi mà thế nào cho nó chuẩn được chứ thầy nói cái kim la bàn nó cũng rung rinh suốt ngày ấy. lúc thế này nó thế kia biết thế nào là chuẩn Nghe? nó ảnh hưởng đủ thứ ở trong lòng đất mà có kim loại có gì nó lệch hướng đi biết rằng làm một lần Đấy. Thưa đại chúng, còn nói chuyện ngày giờ thì Thầy nói là ở mình ngày này là xấu nhưng ở Mỹ nó lại là ngày tốt thì sao? Cho nên chẳng biết đằng nào. Đúng như là Phật dạy là cái đó là chúng ta không thể theo. À, chúng ta nhớ đấy, Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy là tâm thủy là hơn mọi phong thủy. Tâm đức của mình là hơn tất cả. Không có gì hơn. Nữa. Nha. Nên Phật tử chúng ta cứ thế mà làm đi. Nhiều người nghe Thầy làm thì chả vấn đề gì cả, vẫn tốt đẹp. Nghe không? Không phải đợi xem ngày giờ tuổi tác đầy đủ điều kiện là chúng ta làm đó đấy là câu hỏi của bạn nguyễn mạnh dũng thầy xin phép được trả lời như vậy